Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ review cho cái nhà một thị trường mới, đó là thị trường à, Lao Ghi Bình Thuận. Và con đường chúng ta đang di chuyển là quốc lộ 55, chúng ta đang hướng vào đường Nguyễn Du. Và con đường Nguyễn Du này hiện tại đang được à, làm nha cả nhà, đang được làm và mở rộng. Và thị trường à, Lao Ghi là một trong những thị trường đầy tiềm năng. Và trong mấy ngày Toàn khảo sát tại đây thì Toàn thấy có rất là nhiều nhà đầu tư à, từ khắp nơi đổ về Bình Dương Bình Phước Sài Gòn à, Vũng Tàu và Đồng Nai à, vừa đã khá là nhiều bên cạnh đó thì Toàn cũng thấy là những nhà đầu tư ở Hà Nội Hải Phòng cũng vào đây à, điển hình là Toàn đi à, vào siêu thị thì Toàn thấy là bản số xe 61 là ở Bình Dương và Bình Phước khá là nhiều à, và trong quá trình đi là đi à, tìm hiểu thị trường cũng như là tìm đất thì Toàn thấy anh em à, từ Bình Dương Bình Phước ừ, tập trung ra đây cũng khá là nhiều và đặc biệt là ở các quán cà phê tập trung đông lắm cả nhà nếu như mà ai có dịp ra đây khảo sát thì chắc chắn sẽ biết được cái thị trường đang tốt như thế nào và đây là cái đoạn mà đường đã được làm các nhà thấy không ạ thì con đường này à, sẽ kéo dài à, đi đến giao với đường Lê Minh Công và đường Lê Minh Công là một trong những con đường mà quen biến à, nguyên biến và được đánh giá là một trong những con đường mà à, nói nổi bật nhất à, tại thị xã La Ghi à, tại vì à, những à, à, nhà hàng cũng như khách sạn xung quanh đây à, cũng khá là nhiều và đây chính là con đường Lê Minh Công ạ và mình à, đất lô đất của mình sẽ nằm trên à, một con hẻm của đường Lê Minh Công này và cũng như kèm như là cái à, đường Nguyễn Du và đây đây chính là cái à, vị trí đất của mình nha vị trí đất của mình đang bắt đầu từ ngay chỗ cái hàng rào à, cái chọc cây á cả nhà mình đi thẳng vào bên kia dọc theo cái con đường bê tông này hiện tại con đường bê tông này là 6 mét nha cả nhà đi được cả hai xe ô tô ạ và cả nhà thấy hiện tại xe ô tô của mình đang đậu ở phía bên tay phải của đường và lô đất này à, có hơn là 100 mét mặt tiền đường nha cả nhà và giá bán hiện tại chỉ có khoảng là 7 tỷ 3 chỉ có 7 tỷ 3 thôi nha cả nhà cho nên à, tính ra mét ngang là khá là rẻ cũng như toàn đi khảo sát à, thị trường ở La Ghi à, tức là những à, vị trí đất mà mua để mà quen biến như thế này thì à, anh em môi giới ở Bình Thuận này chào cũng khá là cao có những lô là chào 175 triệu một mét ngang và có những lô là 160 và đấy đấy chỉ là những cái đường bê tông và nó không có thông ra biển luôn nha cả nhà không có thông ra đường lơ minh công đâu không có giống như đường này đâu đường này là thông qua lơ minh công rồi như vậy thì à, những vị trí đó mà giá là 160 cũng như là 175 thì à, đối với cái lô đất này của mình khá là rẻ 7 tỷ 3 à, mình chia cho hơn 100 à, còn là 101 120 à, mặt tiền đường á nếu mà cộng hết lại chung là mình tính hơn 100 mét à, mặt tiền đường này thì giá tầm khoảng là 120 à, thôi khá là rẻ và đây, đây chính là cái vị trí cuối cùng của lô đất ở ờ, phía bên này của hàng rào các nhà thấy không ạ thì uh, đây là một trong những cái vị trí mà chúng ta có thể mua để mà đón đầu à, thì sẽ là ghi khi mình lên thành phố khi mà thị xã là ghi lên thành phố rồi thì cái nhà biết uh, điều gì xảy ra đó là giá đất sẽ tăng cũng như là mức sống à, mức sống cũng như là một, uh, một số tiện ích uh, sẽ được đẩy mạnh và phát triển ở đây bên cạnh đó thì uh, ở Hàm Tân có khu công nghiệp Becamax à, cũng à, sắp được ờ, triển khai à, trước khi Becamax triển khai thì có khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 sẽ được triển khai trước nha cả nhà và đây là một trong những thông tin à, đáng tin cậy à, đầu năm cũng như là cuối năm 2020 thì có khá là nhiều nhà đầu tư đã ra đây à, săn đất cũng như ôm hàng và hiện tại thì à, toàn ra đây cũng khá là chậm chậm hơn so với những uh, anh em khác nhưng mà thông tin là thị trường đã là một trong những thị trường tốt đó mà toàn có thể là đầu tư cũng như là làm tại đây và đây chính là số của lô đất Cái nhà nào muốn ờ, biết thêm thông tin thì cứ liên hệ cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 và bên cạnh đó thì cái nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho toàn nha còn muốn biết thêm thông tin chi tiết của lô đất này hoặc là muốn mua lô đất này thì có thể liên hệ trực tiếp cho toàn qua số điện thoại là 0972 332 894 hoặc inbox qua Zalo nha cả nhà toàn sẽ thông tin thêm bên cạnh đó thì hiện tại thị trường bình thường toàn cũng sang được rất là nhiều nhiều nguồn uh, giá rẻ và cũng như là nhiều nguồn chúng ta có thể đầu tư được còn nếu như mà đánh giá mà giá ở đây nó đã lên cao chưa thì toàn uh, phân tích ở đây là chưa có cao nha tại vì hiện tại ở đây uh, khu công nghiệp chưa có khởi công và um, thị xã cũng chưa có thị xã La Ghi chưa có lên thành phố cho nên chúng ta có thể đầu tư được và chúng ta sẽ hy vọng là tài sản của chúng ta sẽ nhân 2 nhân 3 trong à, thời gian sắp tới khi mà thành phố La Ghi được hình thành cũng như là khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 à, đã được khởi công và tiếp theo đó là giai đoạn 2 sẽ là khu công nghiệp Bigamex khu công nghiệp Vship khởi công và đây là một trong những thị trường đầy hứa hẹn à, chúng ta có thể mua đầu tư cũng như là chúng ta mua ở rất là tốt à, ngay cả bản thân toàn toàn rất thích là ở ngoài này tại vì ở ngoài này cũng có hải sản khá là khá là nhiều đặc biệt thì toàn ờ, thích anh hải sáng cho nên toàn uh, chắc chắn là sau này uh, tìm được một lô đất ở ngoài này hiện tại giá đất ở ngoài này nó rẻ hơn so với thị trường đồng phố tầm khoảng một nửa giá nha cả nhà tầm khoảng nửa giá à, tức là giá đất ở đồng phố những mặt tiền đường lớn thì nó đang rơi vào tầm khoảng là hai trăm rưỡi đến khoảng 300 triệu một mét ngang thì ở đây nó rơi vào tầm khoảng 130 đến 140 một mét ngang à, cho nên à, giá đất ở đây nó khá là thấp cho nên chúng ta đầu tư rất là tốt rất tốt nha cả nhà rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like và chia sẻ cho toàn nha